một tựa game chúng ta thể uh, chơi game kiếm tiền là uh, hoàn toàn miễn phí luôn nha Rồi thì uh, link uh, à, truy cập vào game này ấy, mình sẽ để dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha Sau bạn là uh, click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này Thì bạn uh, quan sát có phải trên cùng này Ở đây có nút uh, sign up để chúng ta tiến hành uh, đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha Ngoài ra nếu bạn nào mà tiếng Anh chưa tốt ấy, đó bạn nhấn vào English này để tiến hành đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt nha. Chọn Việt Nam cho mình này. Kế tiếp thì bạn sẽ nhấn vào nút à, đăng ký này. Rồi lúc này sẽ một giao diện là đăng ký tài khoản giống như này. Đầu tiên nhất là mục ờ, tài khoản ấy thì bạn sẽ tiến hành nhập tài khoản của bạn nào. Nhớ viết liền không giấu cho mình nha. Sau đó ở mục ờ, mật khẩu thì bạn sẽ hành tạo mật khẩu đăng nhập. Rồi kiếm nữa ở mục ờ, xác nhận mật khẩu thì bạn sẽ hành nhập lại mật khẩu giống y hệt như ở phía bên trên này này. Rồi sau đó ở mục mã xác nhận thì bạn sẽ hành nhập dãy số phía bên phải vào nha. Và cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành à, tạo mật khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ngoài ra bạn có thể đăng ký tài khoản bằng à, tài khoản Google này hoặc là ví MetaMask của bạn nha. Nếu mà đăng ký bằng ví à, MetaMask ấy, thì bạn à, nhớ là tải tiện ích MetaMask ở trên máy tính để chúng ta có thể đăng ký nha. Ok, sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi, bạn sẽ hành nhấn vào đăng nhập này. Và ở đây bạn sẽ hành nhập tên tài khoản hay chính là tên đăng nhập chúng ta vừa đăng ký. Sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào đăng nhập nha. Ok, sau khi đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện là trang chủ của tựa game này nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành uh, chia sẻ review chi tiết cho bạn là từng mục ở trên đây nha. Như là NFT này, rồi uh, trò chơi này, hay là DAO, thị trường của nhà người dùng và wiki nha. Đó, thì đầu tiên nhất này là game này ấy, chúng ta có thể chơi ở trên điện thoại nữa nha. Nào bạn có thể tải trên cửa hàng uh, Play này, tên là Google Play đối với máy sử dụng hệ hành Android đấy. Hoặc là App Store đối với máy sử dụng hệ hành uh, iOS của iPhone này. Và ở đây có bắt đầu trò chơi cũng như là hướng dẫn cấp tốc nha. Kéo xuống tiếp này, sẽ là các nhân vật nha nào là có chi viện này, rồi chiến sĩ này. Kế tiếp là sát thủ này, hay là chiến lược gia nha. Ở bên cạnh sẽ là giới thiệu về các nhân vật này này. Kéo xuống tiếp nữa sẽ là cách chơi của trò chơi này nha. Là điều khiển các siêu anh hùng này, cùng nhau khám phá thế giới, đánh bại quái vật và boss, giải phóng thế giới bị tấn công bởi quái vật, nhận được tóc ờ, token nha. Chơi và kiếm tiền này. Ok, tiếp nữa là tiền tệ SHVK nha. Thì đây là token chính của game này là đơn vị tiền tệ uh, trò chơi chính của chúng tôi này có thể kiếm được bằng cách chơi các trò chơi và tham gia nhiều hoạt động khác nha thì đối với token này ấy, thì bạn có thể dùng để trao đổi là cũng như mua đồ tức là trang bị này cũng như là rương kho báu anh hùng nha thì như mình chia sẻ là đối với game này chúng ta có thể kiếm tiền miễn phí nha từ các phần thưởng xếp hạng này cũng như là cuộc chiến bang hội và các sự kiện ờ, của các cuộc thi nha kéo xuống tiếp nữa này sẽ là bản đồ đường tức là roadmap đấy thì uh, quý 2 năm 2022 thì uh, sẽ được xuất bản trên uh, trang web chính thức này cũng như là sẽ có white paper tức là sách trắng này xây dựng cộng đồng này quý 3 thì sẽ là bán trước NFT tức là mở bán đấy quý 4 thì sẽ là có app trên iOS cũng như Android này rồi chúng ta có thể uh, giao dịch trên uh, à, swap rồi à, coi uh, Cap này hay là coi CoinGecko nha quý 1 2013 thì sẽ tổ chức các cuộc thi điện tử này cũng như là tham gia cuộc thi truyền hình trực tiếp rồi quý 2 này thành lập cộng đồng thể thao blockchain kế tiếp là quý 3 thì sẽ thêm nhiều trò chơi blockchain khác nữa ở đây thì sẽ là đối tác kinh doanh nha. Sẽ có CoinMarketCap này, CoinSertic này, PancakeSwap này, OpenSea này. Và cuối cùng là các nền tảng mạng xã hội của dự án này nha. Ok thì đó là mục ờ, trang chủ tiếp theo NFT này. Thì bạn quan sát này, là đang đếm ngược còn 3 ngày nữa là chúng ta có thể mua các hộp ờ, NFT ở đây nha. Hộp thấp nhất sẽ là hộp ờ, Senior Box này. Hôm nay chúng ta sẽ mua với giá là 18,8 U nha. Và ngoài ra chỉ thêm ấy, nếu chúng ta mua một hộp thì chúng ta sẽ được tặng một hộp luôn nha. Và bạn quan sát ở góc phải trên cùng này là mình đã nạp tiền vào đây rồi để mình có thể được ờ, ưu uh, đãi ưu tiên uh, đặt trước mua trước uh, các hộp đây nha. Kế tiếp là hộp uh, Legendary Box này, tức là hộp huyền thoại này thì có giá bán là 68,68 u nha. Rồi tiếp theo nữa là hộp uh, siêu skin này. Thì hộp uh, Sinner sẽ có giá bán là 188 u. Hộp uh, Legendary sẽ có giá bán là 688 u nha. Hộp uh, siêu dụng cụ này thì uh, CL là 688 u, Legendary là 998 này. Ok thì đó là mục uh, ờ, NFT Tiếp theo là mục trò chơi này Thì mục này hiện tại là chưa mở nhá DAO này Cũng chưa mở Thị trường này Tức là Marketplace đấy Cũng chưa mở Rồi uh, người dùng này Ok Thì mục này sẽ có tài khoản cũng như là token này Rồi cái nữa là NFT này Cũng như là mục uh, mời em bè nhá Thì đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này Cũng như là mã QR này Bạn nhấn vào sao chép này Đến anh là sao chép đường link giới thiệu này Cũng như là sao chép mã QR này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 thì đây chính là địa chỉ nạp tiền của mình bạn sẽ đành à, truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Alert vân vân nha kế tiếp là chuyển tiền địa chỉ ví này để anh nạp tiền nha hoặc là quét mã QR này cũng được ha rồi thì đó là cách nạp tiền tiếp theo là wiki này tức là sách trắng uh, white paper của dự án đấy bạn có thể chọn là tiếng Việt ha thì ở đây sẽ có tổng quan thị trường nha các khái niệm cơ bản này cũng như là tầm nhìn này tức là vision đấy bạn có thể đọc tìm hiểu thêm nha kế tiếp là cách chơi này anh hùng này đó rồi uh, cách có được anh hùng này sẽ có chất lượng anh hùng này xác suất mở ra anh hùng nha sẽ có các cấp độ để uh, mở ra anh hùng nha là S A B C D này rồi uh, chất lượng anh hùng này chúng ta thể ghép các mảnh ghép để có được uh, anh hùng ha cái nữa là thuộc tính này là máu HP này cũng như là tấn công phòng thủ này rồi tốc độ này xác suất này hiệu quả đòn mạnh này nghề nghiệp này thì ở đây sẽ có bốn loại à, nhân vật nha là sát thủ này pháp sư này xe tăng hỗ trợ này đó kỹ năng của các anh hùng này ok Peter Lilith Way Stala Vision Metan Roger Thor này cực kỳ nhiều các kỹ năng luôn nha và đối với mỗi kỹ năng thì sẽ có các nội tại khác nhau này nâng cao sức mạnh thì sao nâng cấp anh hùng này nâng cấp kỹ năng này tiến hóa anh hùng này điều kiện tiến hóa anh hùng này là chúng ta sẽ đạt đến giới hạn trên và cấp độ đã đạt đến ờ, giới hạn trên cũng như là tiêu thụ của token SHPK nha tạo cụ này mảnh ghép kỹ năng này rồi mảnh ghép anh hùng này tiếp theo nữa là cách để chúng ta kiếm tiền nha là sẽ có các chế độ chơi này PVA e này PP này cũng như là GVG này đó rồi mô hình kinh tế này FPI này đây sẽ là đồng tiền ở trong game nha rồi SHVK này, đây sẽ là token chính của game này này, công dụng chính này, rồi cách nhận này, thông tin token này, số lượng phát hành là 21 triệu này, IDO đội ngũ này, nguồn cung cấp ban đầu này, đó, bản đồ lộ trình này, tức là roadmap này, vừa nãy thì mình đã chia sẻ cho các bạn rồi. Ok, thì đó là white paper sách trắng của dự án nha.